Covid-19 xảy ra à, đã kéo theo rất nhiều các hệ lụy về công an việc làm cũng như là rất nhiều doanh nghiệp đối mặt với các cái tình trạng phá sản. À, bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các doanh nghiệp ăn lên làm ra và tạo ra cái cơ hội đầu tư rất hiệu quả cho nhà đầu tư. Rất nhiều các nhà đầu tư từ quý 2 năm 2020 đến hết quý 2 năm 2021 lợi nhuận đã đạt đến cả trên 100%. Thậm chí có những nhà đầu tư lớn còn kiếm được 500 đến 1 ngàn tỷ. Và cơ hội đã diễn ra đối với dòng ngân hàng rất mạnh mẽ. Dòng chứng khoán cũng vậy. Và gần đây rất nhiều các nhà đầu tư thì họ lại quan tâm đến vậy dòng hàng không liệu có mang lại những cái cơ hội lớn lao như thế hay không. Đặc biệt người ta rất chú ý đến hãng hàng không quốc gia Việt Nam HVN. Thì ờ, đứng trên quan điểm của những người chuyên môn thì uh, tôi có tham khảo và trao đổi thì người ta dùng một cái lời cho cổ phiếu này đó là ngàn cân treo sợi tóc sau mấy lần covid Vậy thì à, để đánh giá à, về HVN và những vấn đề liên quan thì chúng ta cần phải trả lời một số các cái câu hỏi như sau. Đầu tiên là hoạt động kinh doanh của HVN như thế nào? hiện nay như thế nào trong quá khứ như thế nào thứ hai là triển vọng kinh doanh của HVN ra sao trong tương lai và thứ ba HVN liệu có nguy cơ hủy niêm yết trên HOSE hay không và nếu hủy thì sẽ như thế nào và thứ tư có nên đầu tư cổ phiếu HVN hay không thì à, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp từng cái câu hỏi một đầu tiên là hoạt động kinh doanh của HVN như thế nào. Trước tiên thì chúng ta nhìn qua cái biểu đồ giá của HVN một chút đúng không ạ? Thì cổ phiếu này à, từ khi niêm yết là vào năm 2017 đúng không? ạ? Đầu năm 2017 đến nay thì vẫn dao động đi quanh từ 20 đến 45. Và hiện nay giá đang là khoảng 28.000 đồng là vẫn trong cái vùng đi ngang như vậy. Đi ngang như vậy Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần kết quả kinh doanh Thì uh, trước tiên là chúng ta đến với kết quả kinh doanh năm 2020 ạ Thì uh, chúng ta có thể thấy ở đây điểm qua một chút Vốn chủ sở hữu năm 2020 của HVN còn có 6.072 tỷ Trong khi đó cuối năm 2019 vốn chủ sở hữu của công ty này lên đến 18.607 tỷ Tức là công ty này sau một năm đã âm mất 12.500 tỷ âm mất 12.500 tỷ tức là nó mất 2 phần 3 vốn chủ sở hữu trong năm 2020 và chúng ta có thể thấy đây vốn góp của công ty này là vốn góp tức là cái vốn điều lệ đấy 10.000 đồng 10.000 đồng góp ban đầu ấy là 14.183 tỷ thì vốn chủ chỉ còn 6.000 thôi đó tức là giá trị sổ sách của cổ phiếu này bây giờ Kết thúc năm 2020 đâu đó còn có khoảng độ chưa đến 4 ngày. Chưa đến 4 ngày. Khoảng 3.700, 3.800 đúng không ạ? Và đây, cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế âm mất 9.328 tỷ. Trong khi năm 2019 đó là dương 2.600 tỷ. Như vậy chúng ta có thể thấy riêng năm 2020 đã âm mất 12.000 tỷ cái lợi nhuận Lợi nhuận âm mất 12.000 tỷ chúng ta có thể thấy như thế này tất cả các cái thành quả từ xưa đến nay của HVN làm ra dương được 2.600 tỷ từ cái kết quả kinh doanh nhưng mà chỉ một năm 2020 thôi đã làm âm mất 12.000 tỷ và riêng cái năm 2020 ấy, đã quấn phăng toàn bộ những thành quả trong quá khứ của HVN trôi toàn bộ ngoài ra lại âm thêm khoảng 2 phần 3 cái vốn chủ sở hữu nữa đó, như vậy có thể thấy một năm nó cuốn trôi không phải là tất cả mấy chục năm trong quá khứ đâu mà nó còn cuốn trôi hết cả toàn bộ quá khứ cộng thêm mới khoảng gần 2 phần cái vốn mà người ta góp vào từ xưa đến nay. Đó là về vốn. Tiếp theo, soi xuống đây là về kết quả kinh doanh. Đó, có thể thấy đây, lợi nhuận sau thuế là âm 11.178 tỷ, trong khi năm trước là 2.500 tỷ đó hai ngàn rưỡi tỷ âm rất lớn âm rất lớn doanh thu thì giảm rất mạnh nguyên nhân thì chúng ta đều biết rồi đến từ covid khiến cho cái việc đi lại bị hạn chế rất nhiều và khiến cho các nước gọi là đóng cửa do đó cái việc vận tải hành khách bị thua lỗ lắc lề lề bị tê liệt hoàn toàn vậy kết quả kinh doanh quý 1 2021 thì sao đó chúng ta có thể nhìn thấy đây vốn chủ sở hữu đến cuối quý 1 2021 tức là chỉ sau có một quý thôi đấy là đã giảm mất 5.000 tỷ từ 6.000 tỷ xuống còn có 1.030 tỷ đây ạ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ âm 9.329 tỷ xuống còn âm 14.219 tỷ tức là về cơ bản giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu này còn khoảng độ 730 đồng đó và ban đầu khi thành lập công ty cái vốn góp đó là 10.000 đồng thì bây giờ còn 730 đồng trên mỗi một cổ phiếu mà thôi tiếp theo chúng ta cùng xuống dưới đây ạ về doanh thu được có 7 rưỡi tỷ so với cùng kỳ năm trước là 18.900 tỷ của quý 1 2020 thì quý 1 2020 về cơ bản có bị ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng ít hơn rất nhiều thì đến quý 1 năm nay ngấm đòn rất mạnh đúng không ạ lợi nhuận gộp đã âm tới 3.869 tỷ 869 tỷ đúng không? ạ? và lợi nhuận sau thuế của công ty này âm 4.975 tỷ trong quý 1 quý 1 và khiến cho cái vốn chủ sở hữu ở trên này đây còn có 1.030 tỷ thôi đó đó là những cái câu trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên HVL đang làm ăn ra sao đó là làm ăn rất là bi đát rất là kém đúng không âm mất mười mấy ngàn tỷ chỉ trong vòng hơn một năm qua một năm một quý qua thì âm đâu đó khoảng độ gần 17 ngàn tỷ làm vốn chủ sở hữu của công ty này từ hơn 18 ngàn tỷ xuống còn có 1 ngàn tỷ tức là mất 17 trên 18 phần trên 18 phần đó và tôi kết luận lại, lại rằng hoạt động kinh doanh của HVN rất kém hiệu quả. Tiếp theo, câu thứ hai. Vậy triển vọng kinh doanh của HVN thì ra sao? Thì ra sao? Thì đây là những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Bởi vì khi đầu tư vào cổ phiếu và doanh nghiệp thì cái đầu tư đó chính là đầu tư vì kỳ vọng tương lai, vì triển vọng tương lai của doanh nghiệp. HVN trong thời gian quá khứ vừa qua cực kỳ kém rồi Vậy tương lai nó có sáng sủa hơn để chúng ta đầu tư hay không? Thì cái câu trả lời thì sẽ có ngay sau đây. Thì về cơ bản, hiện nay trong cái quý 2 năm 2021 này, Covid đang diễn ra ở Việt Nam. Thậm chí còn phức tạp hơn cả những cái quý trước. Hàng ngày có hàng trăm ca lây nhiễm được phát hiện và chưa có dấu hiệu dừng lại lĩnh vực hàng không gần như tê liệt hoàn toàn cùng với lĩnh vực du lịch. Chính vì thế, kết quả kinh doanh quý 2 của HVN nếu không có cái tác động gì ngoài kinh doanh vào thì nó còn tệ hại hơn so với quý 1 năm 2021 khá nhiều. Bởi vì dù sao cái quý 1 2021 vẫn còn những cái tháng khá êm đềm trước Tết. Đúng không ạ? Trước Tết một chút. Thì quý 2 này thì đã mất êm đềm ngay từ đầu rồi đó và kết quả kinh doanh rất có thể nói là trong quý 2 rất kém và nếu không có gì thay đổi thì vốn chủ sở hữu của HVN sẽ chính thức âm từ cái quý 2 năm 2021 này sẽ âm nếu không có cái gì quá bất ngờ ở bên ngoài còn co kinh doanh tôi có thể khẳng định rằng là chắc chắn là lỗ và âm và âm Tiếp theo, vậy Covid bao giờ được ngăn chặn? Hàng không bao giờ được khơi thông? Thì cái câu chuyện này thì còn phải chờ vaccine rất lâu nữa, không nhanh được. Về cơ bản, vaccine trên thế giới người ta sản xuất ra khá là nhanh rồi. Tuy vậy, đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử loài người, đó là cả thế giới mạng. Tức là cả thế giới phải cần tới 20 tỷ liều thì mới đủ cho tất cả được đều mỗi người trung bình khoảng 2 liều. Ngoài ra, chính vì cái khối lượng lớn như vậy cho nên cái công suất sản xuất của các cái hãng vaccine lớn không kịp và không có vaccine mà mua chứ không phải là muốn mà mua được có tiền là mua được đúng không ạ tiếp theo các cái biến thể của covid nó diễn ra khá là nhanh và phức tạp chúng ta có thể thấy ở Việt Nam chẳng hạn ở cái bệnh viện à, nhiệt đới nơi mà chuyên chữa trị covid à, tôi à, thấy rằng cái này thì tôi cũng không chắc chắn trăm phần trăm người ta cho rằng là ở đó các y bác sĩ đã được tiêm 1 đến 2 mũi vaccine rồi nhưng mà vừa rồi thì đấy lại là một trong những cái ổ dịch lớn do đó cái vaccine vẫn có cái kẽ hở của nó vẫn có cái kẽ hở của nó đấy tuy vậy thì để cho ngành hàng không này có thể hoạt động trở lại tương đối bình thường thì nó phải có một cái gọi là miễn dịch cộng đồng đối với cái cái Covid-19 này. Và để có được điều đó ở Việt Nam cũng như là các cái nước khác thì tôi tôi cho rằng còn khá lâu nữa. Tối thiểu nó cũng phải tính bằng đơn vị vài quý, thậm chí một vài năm. Thì khi đó với tình hình này diễn ra thì một năm HVN có thể lỗ cả chục ngàn tỷ là một điều hết sức bình thường và bây giờ tính đến quý 1 năm 2021 về cơ bản tiền của HVN vẫn còn đấy đúng không ạ vân vân vẫn còn nhưng mà nó khó có thể giúp công ty cầm cự được quá lâu dài nếu Covid vẫn tiếp tục diễn ra như vậy nợ của họ nợ của họ đây, chúng ta sẽ cùng nhìn nợ của họ. Nợ ngắn hạn lên đến 13.000 tỷ, 12.694 tỷ. Đó. Nợ dài hạn của họ là 21.600 tỷ. Như vậy, tổng nợ của HVN ấy đã lên đến hơn 34.000 tỷ. Tổng nợ vay đấy, trong khi vốn chủ sở hữu thì hết quý 1 còn có 1.000 tỷ. Và đến quý 2 không có gì bất ngờ còn âm lặng nữa thì suy ra cái đống nợ này lên đến gần 40.000 tỷ thì họ xử lý làm sao được áp lực trả lãi, trả gốc vẫn còn. Nếu không có động thái cứu kịp thời thì HVN sẽ đối mặt với cái nguy cơ phá sản. Đó, thì đây là trả lời cái câu hỏi thứ hai. Triển vọng kinh doanh trong tương lai của HVN vẫn vô cùng là u ám. Không có một cái dấu hiệu gì cho thấy là sẽ tích cực trở lại trong sớm ngày. Trong sớm, một sớm một chiều. Đó, thì đấy là câu hỏi trả lời câu hỏi thứ hai. Tiếp theo về câu hỏi thứ ba đó là HVN liệu có nguy cơ hủy niêm yết HO hay không? Thì điều này rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm. Bởi vì khi hủy niêm yết thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của họ. Đó, thì để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta cùng đến với các cái tiêu chí, các cái uh, yếu tố khiến cho một công ty bị hủy niêm yết một cách bắt buộc đây không phải tự nguyện mà bắt buộc đúng không ạ đó theo điều khoản 1 điều 60 nghị định 58 chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết xảy ra trong một trong các trường hợp sau thì đây ở cái luật chứng khoán tương đối cũ tuy vậy thì nó vẫn chưa có gì thay đổi đáng kể so với cái luật cũ này cả thì tôi sẽ lấy tạm cái này đó à, thứ nhất là tổ chức niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán không đáp ứng được các điều kiện niêm yết đúng không ạ Thứ hai là tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ trên một năm. Hoạt động kinh doanh chính đấy. Thứ ba là tổ chức niêm yết bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành. Thứ tư là cổ phiếu không có giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán trong vòng 12 tháng, tức là không phát sinh mua bán. Thứ năm là kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Đó. Như vậy, nếu tính đến năm 2020 thì HVN đâu đó vẫn còn 6.000 tỷ vốn chủ sở hữu. Tính đến hết quý 1 thì còn 1.000 tỷ. Thế với tình hình này rất có khả năng 99,99% HVN sẽ âm vốn chủ sở hữu trong năm 2021 này. Và nó cũng hướng đến cái mức gọi là lỗ lũy kế vượt qua cái số vốn điều lệ thực góp rồi. Ngay trong cái quý 2 năm 2021 này. Và điều kiện để xét duyệt hủy niêm yết thì nó phải đến năm 2022 theo cái quy định này thì sẽ bị xét duyệt xem có bị hủy niêm yết hay không đó đó là cái yếu tố mà HVN đang dính phải đó, chỉ có những cái điều đó gì đó nó gọi là cực kỳ bất ngờ xảy ra thì lúc này HVN mới đảo ngược được tình thế còn không thì đây gần như là một bản án cho HVN rồi và câu hỏi phụ phát sinh trong cái câu hỏi thứ ba này là nếu có hủy niêm yết thì nó sẽ như thế nào cổ đông sẽ bị ra sao nếu hủy niêm yết ở trên HOSE thì uh, ờ, HVN có thể bị đưa xuống Upcom để giao dịch thì về cơ bản nó cũng là một cái sàn niêm yết đúng Upcom là viết tắt của từ unlisted vân vân ờ, không niêm yết đấy nhưng thực tế là nó có niêm yết tuy nhiên quy định các thứ thì nó lỏng lẻo đó nhưng mà khi HVN đã bị chuyển xuống Upcom ấy thì nó có rất nhiều các hệ lụy đầu tiên là một số tổ chức họ sẽ bán ra rất mạnh rồi tiếp đến là khi nó hạ sàn như vậy thì cái vị thế mọi thứ của công ty bị đi xuống rất nhiều và thực tế cùng với việc âm vốn chủ chẳng hạn nếu có xuống thì nó gần như là một cái án tử treo trên cổ rồi. Nhiều người cho rằng HVN là hãng hàng không quốc gia Việt Nam thành ra không thể chết à, thì điều này thì cũng chưa chắc nếu nó quá là bị cực thì người ta cũng đành phải buông xuôi cụ thể cũng có rất nhiều các cái tập đoàn tổng công ty nhà nước đã từng trên Vinalines đúng không ạ Vinasin đó và HVN nếu nếu không được cứu kịp thời thì cũng rất dễ nhận cái án tử như vậy đó là trả lời câu hỏi thứ ba tổng kết lại HVN có nguy cơ bị hủy hủy niêm yết HOSE và phải xuống Upcom để giao dịch nếu kết quả kinh doanh năm 2021 này làm âm vốn chủ sở hữu đặc biệt là âm hết cái vốn thực góp của cái doanh nghiệp này và câu hỏi thứ tư là có nên đầu tư HVN hay không thì để trả lời câu hỏi này thì quay lại cái triển vọng kinh doanh của HVN trong cái thời gian vừa qua cũng như là cái triển vọng sắp tới đó là Covid vẫn diễn ra rất phức tạp rất nguy hiểm và hàng không thì rất khó có thể trở lại được rất khó có thể trở lại được và cái việc trở lại này nếu có trở lại được đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải mất tính bằng năm vài năm nhưng mà cái nhãn tiền trước mắt là nó đối mặt với nguy cơ âm vốn chủ sở hữu hủy niêm yết và phá sản với cái mức nợ lên đến gần 40.000 tỷ trong khi vốn chủ hết quý 1 còn có một ngàn đó, nó sẽ đối mặt với cái nguy cơ như vậy khi đó khi đó sẽ là vô cùng rủi ro đối với các nhà đầu tư các nhà đầu tư đó chính vì thế cổ phiếu HVN đứng trên quan điểm của một nhà phân tích cơ bản thì AZFIN Việt Nam đánh giá thẳng thừng là không đầu tư còn đứng trên góc độ oh, đinh hay giao dịch hay đầu cơ hay là đánh đấm hay đánh đề hay vân vân thì chúng tôi không xét thì đó là cái tiêu chuẩn riêng còn về đầu tư là không là không bên cạnh đó cái yếu tố không nữa là vì sao cho dù cái công ty này từ uh, âm vốn chủ mà vẫn còn sống thì chăng nữa thì để đến lúc nó trả được cổ tức cho quý vị ấy, thì nó phải bù đắp đủ cái số lũy lỗ lũy kế tức là nó phải kéo cày làm sao cho lợi nhuận được thêm mấy chục nghìn tỷ nữa và khi giá trị sổ sách vượt trên 10 ngàn đúng không ạ lợi nhuận sau thuế phân phối dương thì lúc ấy người ta mới trả cổ tức được đó thì may mắn nhất nếu ông ấy còn sống thì ông cũng phải ít nhất mất 5 đến 7 năm thậm chí nhiều hơn thì mới trở về cái mức vốn chủ 10.000 một cổ tức là mới trở về cái mức xuất phát của mình mà thôi đó nếu mà mua một cổ phiếu với giá 28.000 đồng để trường hợp tích cực nhất là năm 7 năm tới nó mới về cái mức 10.000 của vốn chủ về mức gọi là bắt đầu ấy thì chắc chắn AZFIN Việt Nam đưa ra đó là không rồi đó, thì trên đây là toàn bộ những cái đánh giá của tôi về cái cổ phiếu HVN. Thì xin chúc quý vị và các bạn thu được những cái kiến thức hữu ích cũng như là những cái ý kiến tham khảo hữu ích cho cái việc đầu tư của mình. và Xin chào và hẹn gặp lại.